Xin chào các bạn à, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về vấn đề đầu tư bất động sản các bạn đầu tư bất động sản cái khi các bạn có tiền các bạn đầu tư bất động sản rồi sau đó bất động sản tăng giá thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ lời à, thì nó không có nó sẽ như thế này các bạn à, khi các bạn mua một miếng đất động sản mà các bạn có tiền ví dụ như các bạn có một tỷ các bạn mua một một miếng đất 1 tỷ thì sau đó nó tăng giá lên hơn 1 tỷ thì các bạn nghĩ là các bạn lời thực sự là nó không có lời nữa các bạn không có lời vì tại vì khi mà các bạn bán miếng đất đó ví dụ như bán một tỷ rưỡi đi thì các bạn sẽ không mua lại được cái miếng đất của các bạn một tỷ rưỡi đó là lý do có nhiều người người ta có nhà một chục tỷ nhưng mà người ta không có bán cái nhà đó người ta vẫn làm những cái công việc bình thường à, tại vì sao lại khi người ta bán cái nhà đó rồi người ta sẽ không mua lại được cái nhà đó với giá 10 tỷ như ban đầu người ta đã bán các bạn có biết không cho nên là cái chuyện mà các bạn mua bất động sản mà nó đợi nó tăng giá để mà các bạn nghĩ là bạn lời đó thiệt sự là các bạn không có lời các bạn không có lời gì cả mà các bạn mất cái miếng đất để mà các bạn đổi lại cái khác thôi cái đổi khác có thể là đổi lại xe đổi lại uh, những cái thứ khác hoặc là đổi một miếng đất xa hơn cái miếng đất đó chứ không có ờ, chứ không có phải là bạn lời gì cả người ta đầu tư bất động sản lời là người ta chỉ có một cái phương án thôi đó là người ta mua đất nông nghiệp người ta đăng ký lên thổ cư người ta phân lô bán nền hoặc là người ta mua một miếng đất không người ta xây dựng nó lên một cái nhà rất là đẹp hoặc là một cái chung cư hoặc một cái gì đó thì khi đó người ta sẽ bán lên rất thì lúc đó mới gọi là lời các bạn lúc đó mới gọi là lời còn khi các bạn mua rồi các bạn đợi nó tăng giá các bạn nó tăng giá thì miếng đất khác nó cũng tăng theo chứ không phải là nó tăng mỗi một mình miếng đất của các bạn cho nên là à, đầu tư bất động sản thì phải hiểu rõ được cái chỗ nào à, nó như thế nào còn mua mà để dành đó thì không sao thì không nói gì còn mua mà để kiếm tiền á thì sau đó thì các bạn coi như là để cái miếng đất đó không à, các bạn không kiếm được tiền ví dụ như các bạn có một tỷ các bạn để hai năm nó tăng giá các bạn à, lên tỷ gửi đi à, hay là 2 tỷ các bạn nghĩ là các bạn lời 500 1 tỷ thì không có lời một 500 1 tỷ đó mà 1 tỷ của các bạn để chôn dưới đất luôn không có tiền luôn à, tại vì khi mà các bạn bán ra người bạn mất tài sản ví dụ như bạn đang có một viên kim cương như là tự nhiên bạn bán đi viên kim cương đó rồi bạn không mua được viên kim cương đó mà bạn mua một viên kim cương nhỏ hơn thì đâu nó đâu gọi là lời nó không gọi là lời mà gửi bắt ngân hàng á, thì à, cái lãi suất ngân hàng nó rất là thấp giống như là tiết kiệm thôi thì người ta gọi là tiết kiệm đó có nghĩa là không để cho cái đồng tiền mình nó bị tiêu ra à, không bị mất đi có nghĩa là mình người người mà gửi ngân hàng có nghĩa là cái người đó họ đang sợ là khi họ có tiền nhiều họ sẽ xài quan phí à, chứ còn không có đầu tư cho nên cái để mà các bạn kiếm được tiền thì giống nếu mà ngành bất động sản thì giống như mình nói đó là mua đất nông nghiệp phân lô bán nền à, lên thổ cư phân lô bán nền hoặc là mua đất nông nghiệp để mà xây chung cư à, xây những cái khu phố của đó thì các bạn sẽ đến à, cái chính quyền địa phương đó khi mà có nhiều tiền bạn đến chính quyền địa phương đó mà nói ừ bây giờ tôi sẽ phát triển đô thị ở đây quy hoạch chỗ nào đó thì với cái giá rất là thấp rồi các bạn sẽ quy hoạch các bạn sẽ cải tạo lại các bạn sẽ bán giá rất là cao thì cái đó mới gọi là kinh doanh bất động sản và kiếm được tiền à, rất là nhiều đó tại vì qua đất nông nghiệp nó giá rất là thấp à, mấy trăm hay là một triệu đồng một mét vậy thôi khi bạn bán lên thổ cư hoặc là nhà phố lên tới chục triệu mấy chục triệu à, thì nó sẽ thì nó hoặc là chung cư nó sẽ nhiều tầng lên nó sẽ nhiều tiền thì cái đó mới gọi là cái kinh doanh bất động sản còn cái mà các bạn đang làm á mùa đất mùa đất mùa đất mùa đất đó sổ cọc cọc cọc cọc gì đó nhưng mà các bạn bán hết các cái sổ đó thì các bạn cũng sẽ không mua được các cái sổ đó ở cái vị trí đó đó thì cái điều mà các bạn để mà các bạn muốn kiếm tiền tăng tài sản á mà làm theo cái phương án bất động sản như mình nói mà mua mua đất nông nghiệp đó thì các bạn làm được thì các bạn làm còn không thì các bạn nên đầu tư vào việc à, sản xuất hàng hóa à, gọi là thương mại à, hoặc là làm những cái ngành khác thì những cái người mà đi mua bất động sản mà giống như mình nói là mua miếng đất này đợi nó tăng giá lên tỷ từ 1 tỷ lên 2 tỷ lên một tỷ rưỡi á, thì người ta đã có cái nguồn thu nhập khác để mà có được số tiền đó để người ta đi mua thì các bạn nên đầu tư vào cái nguồn thu nhập chính đó đó các bạn nên đầu tư thêm vào nguồn công trình nước phát triển rộng ra nữa thì đó mới gọi là kiếm tiền các bạn các bạn đừng chôn vô à, có nhiều người ờ, tỷ phú các bạn thấy các bạn có thấy tỷ phú trên thế giới đó người ta à, người ta là ngành sản xuất hàng hóa à, người ta không có ờ, hoặc là đầu tư mà giống như mình nói chứ không phải là đầu tư kiểu mua đất rồi tăng giá là sai là không có làm cái chuyện đó nếu mà cái người những cái người tỷ phú trên thế giới mà người ta làm chuyện đó là người ta mua hết đất rồi người ta quá trời tiền người ta mua hết đất luôn còn nhưng mà người ta không có làm cái đó tại người ta biết là người làm đó nó không có lời nó không có lời còn làm như dạng bất ờ, như đất nông nghiệp đó, thì các bạn phải có mối quan hệ rất lớn À, với chính quyền chính quyền để mà các bạn chuyển đổi được cái mục đích nông nghiệp thành cái mục đích nhà ở à, thì các bạn mới làm được còn nếu không thì khó khó rất là khó lắm ừ. thì à, à, mình khuyên các bạn nếu mà các bạn có tiền các bạn có ý tưởng thì các bạn nên dùng cái ý tưởng đó vô cái việc sản xuất hàng hóa hoặc là chế tạo ra sản phẩm hàng hóa mới để đáp ứng cho nhu cầu thị trường bởi vì cái sản phẩm hàng hóa của các bạn á nó có thể đi ra nước ngoài được các bạn còn đất các bạn không thể đi ra nước ngoài được đất các bạn chỉ xây ở trong nước thôi các bạn không thể nào bắt cắt cục đất của của cái nước Việt Nam rồi, rồi các bạn bán ở nước ngoài rồi cái cục đất ở Việt Nam này nó sẽ mọc lên cục đất khác <laughs> nó không không có các bạn không có cái chuyện đó đó thì uh, nhiều người uh, họ có tiền rồi họ đầu tư bất động sản rồi, ờ, giống như mình nói uh, vài năm tăng giá họ nghĩ họ kiếm được lời không lời các bạn không lời coi như là để không để không để không nếu mà xét đúng là để không đôi nếu mà các bạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa hoặc là buôn bán thương mại gì đó hay là cái gì đó thì nó sẽ kiếm được tiền nhanh hơn nhiều hơn nhiều hơn nữa đó. còn các bạn mua uh, rồi các bạn có một cái vị trí vàng các bạn bán cái vị trí vàng đi các bạn mua vị trí không vàng mà các bạn gọi là các bạn lời thì mình cũng không biết nói sao với các bạn thì mình không biết nói như sao với người đó luôn mình không biết mấy cái anh em mà nếu mà có cái clip này mấy anh em mà làm bất động sản cái dạng đó mà bình luận thử xem coi nó có lời hay là nó không có lời à, ngoại ngoại trừ những cái anh em nào mà làm mà dạng phân lô bán nền mà từ đất công nghiệp lên đó thì không tính nha các bạn đó là không tính à, còn mà những cái anh em nào mà làm bất động sản bên ngoài mà mua xong rồi để vài năm có lời thì thôi thua cái đó thì mình không có làm cái đó thì các bạn nên suy nghĩ kỹ tại nếu các bạn à, gọi là tiền để ra tiền á, thì các bạn nên làm cái chuyện khác nha cái còn cái chuyện đó là nó không có để ra đâu à, viên kim cương lớn các bạn bán các bạn mua là viên kim cương nhỏ các bạn đang ở trong thị trấn các bạn bán các bạn chạy ra ngoài đồng quê thì làm sao mà gọi là lời được các bạn sao mà lời lời lời thì mình có chia sẻ với bao nhiêu thôi tại vì mình đã thấy có nhiều các bạn à, À, có tiền nhưng không biết làm gì à, thì nghĩ là đầu tư bất động sản là nhưng mà đầu tư cái dạng như vậy tại vì cá nhân thì các bạn chỉ làm được như vậy thôi và không khó mà làm được cái dạng chuyển đổi mục đích giống như kia như mình nói nó phải có à, thứ nhất là biết vị trí địa lý thứ hai là phải làm sao để chuyển đổi được cái đất nông nghiệp từ đất nông nghiệp thành một cái đất à, nhà ở thì nó rất là khó tại vì đất nông nghiệp vẫn là đất nông nghiệp là mục đích của nó là nông nghiệp ở ờ, đất trồng cây lâu năm là mục đích của nó là trồng cây lâu năm thì để nó trở thành ờ, thổ cư thì các bạn phải có tiếp giáp mặt đường à, thì tiếp giáp mặt đường thì người ta cũng bắn mắt thôi nhưng mà các bạn phải làm như thế nào các bạn biết không có nghĩa là nguyên một cái khu đất lớn gì, các bạn vào chính quyền địa phương các bạn nói họ là nguyên một cái khu đất lớn ví dụ mấy chục hecta mấy hecta gì đó là ruộng không các bạn vô đó các bạn nói với người ta vào quy hoạch cái khu này để mà các bạn xây thành một cái khu phố Ờ, hiện đại nhà cửa đẹp công viên này kia các kiểu vui chơi giải trí siêu thị gì đó kéo về địa phương để địa phương dạo lên thì chính quyền địa phương ở đó người ta sẽ xem xét có có cho các bạn quy hoạch hay không à, để các bạn làm thì cái mô hình đó là cái mô hình mà có, có, có lời đó, mô hình đó là mô hình có lời hoặc là các bạn mua một cái nhà cũ các bạn xây thành phố nhà mới đẹp à, thì các bạn bán có lời đó đúng cái đó là đúng còn các bạn mua để không đó vài năm sau nó tăng thì cái đó là vô nghĩa nha vô nghĩa thì uh, xin chào uh, các bạn ý kiến của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi nếu các bạn cảm thấy uh, có vấn đề gì bình luận thêm để anh em cùng học tập xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn